Trước tiên, khi thực hiện nhân các phân số với nhau thì chúng ta làm như thế nào? Thì muốn nhân hai phân số, ta chỉ việc lấy tử số nhân với tử số, cụ thể là tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai. Sau đó lại lấy mẫu số nhân với mẫu số hay là mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Cô nhắc nội dung muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Bây giờ cô mời các con cùng xem ví dụ. Cô có phân số 2 phần 7 nhân với phân số 5 phần 9. Bây giờ cô sẽ làm thế nào? Cô sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai, rồi lại lấy mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Cô được phép tính ở tử 2 nhân 5 phép tính ở mẫu số là 7 x 9. Cô được kết quả là 2 x 5 bằng 10, 7 x 9 bằng 63. Cô sẽ được một phân số mới, đó là phân số 10 phần 63. 2 phần 7 x 5 phần 9 bằng 10 phần 63. Các con đều thấy rằng Muốn nhân hai phân số, ta chỉ việc lấy tử số của phân số này nhân với tử số của phân số kia và mẫu số của phân số này nhân với mẫu số của phân số kia, ta sẽ được kết quả là tích của hai phân số. Bây giờ chúng mình ôn tập nhắc lại kiến thức về chia phân số. Chia phân số thì chúng mình làm thế nào khi mà thực hiện phép chia hai phân số? Các con cùng quan sát. Muốn chia một phân số cho một phân số ta lấy lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Cô nhắc lại, muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số